bạn nghe nhạc vui vẻ Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh Adam TV nhé Bạn cần nhạc biết chuẩn liên hệ 0917 622 622 Let's go Xuân, xuân trên biển đèo mây Dợn rừng núi mênh mông ngón tay ta đang Gắn bó không tách rơi tựa cành hoa ban và xuân Xuân trên biển đèo mây Tiếng khen vang cùng vần thơ thích ta phải thích thì ra đây là mãi bên nhau anh nhớ Nương tóc em hôn vào gió hàng siêu thêm và chẳng đâu xa anh chính là chàng trai vàng trong làng yêu em yeah, yeah. vì anh dành cho em như là hoa mận trắng trường tồn xin cho kiếp ta vẫn đắng đường đồn ta sẽ không thành mà thành gì không biết nhưng sau này chắc chắn nó thành rồi sắc xuân hương trời go Xuân, xuân trên biển đèo mây Giận rừng núi mênh mông ngón tay ta đang Gắn bó không tách rời tựa cành hoa ban Xuân, xuân trên biển đèo mây Tiếng khen vang cùng vần thơ Một khi thích là phải viết đến tới đây Đào mãi bên nhau anh nhớ 0917 622